hát ha vâng ừ, thập ân chứ gì vâng một ờ, đoạn thôi ờ nhá các con ơi hôm nay thập ân mẹ mấy dạy à bài công cha là cha nghĩa mẹ để xem tài xem tài non núi à non con ơi mẹ đã ấy thai mà có thai hình dung là dung nhan là sắc ấy nào ai nào ai có biết là gì trước khi các con ở trong lòng mẹ chịu những cơ y mà âm y cái bát nước là nước cay đắng ấy dạ thể dạ thể mẹ héo hòn các con ơi mẹ bưng bát cơm lên à, chả biết à, biết mùi ngon lòng mẹ là mẹ chua xót ấy vì con các con có đêm mà ngày chẳng đến hai anh à, con ơi mẹ chịu chịu bây giờ chạy cứu mang là mang chi là tháng ấy từ ngày từ ngày mẹ thai à, sinh mẹ kể từ đất vách à, có danh nhà danh cái lăng mưa mẹ phải đùm bọc mấy giặt nành giặt nành mẹ những chờ chè trước khi con ra đời cất tiếng à, cất tiếng mở oe à, oe mẹ trà nuông những à, chắc chừng mới chừng mẹ vỗ về vỗ về mà nưng nưng niu sang đến ba ân các con ơi ngọn gió ngọn gió có hát ra hiểu thân à mẹ à gầy là gầy chưa cạn để chắc ta chiều chắc ta chiều có mỏi à mòn trái à, chồng bua mớm mẹ nuôi các, các con sang à, đến bốn ân các con ơi chưng mẹ kể mới chợ thôn à, chợ thôn có đi à, về mẹ kể từ hạt gạo à, có kê đồng kê táo tần tần rau cháo mẹ đem về đem về mẹ nuôi con sang đến năm anh con ơi đầm ấm đầm ấm có chiếu chăn ờ, <clears throat> chỗ ướt à, mẹ phải à, nằm chỗ giáo mẹ nừng à, nừng nừng à, con mẹ tính từng ngày từng giờ mong con lớn lớn các con khôn âu no là no mới đỡ mới mỏi à mòn mỏi mòn hôm hôm mai sang đến sau ăn các con ôi mẹ kể kể canh ngày dài khi các, các con là con ghẻ nở mà để cam mà xài cam xài mẹ âu âu no khang đến bảy ăn con ơi mong con tập ba lẫy lẫy tập mà bò đầu răng là răng cuối dãy để khúc khỉu sông ở hồ dạ héo khôn vời sang đến tám ân con ơi mẹ đã no bề dạ sang đến tám ân con ơi khi con tách ở ở gia sàng con à, được học văn là văn lễ phép ngày nay con chiếm được bảng à, vàng bảng vàng có cành cành son các con ơi sang đến chín ân mẹ no à bè cha thất À, con cho các con gà chồng là chồng lấy vợ để vẹn à, tròn vẹn tròn là có nửa đôi các con ơi mười ân hôm nay mẹ chọn vẹn cho các con hết cả mười từ nay là nay mẹ lại để xa nơi xa đời có cõi trần à, các con ơi hết